Chào mọi người Quay lại kênh máy khoan cũ của mình à, Hôm nay á Thì à, Mình mới về là một lô hàng mới Như à, một số anh em ở trong à, Ngành thì cũng biết Hàng này nó cũng về liên tục à Nhưng mà bữa nay á Thì nó thật là giá nó lên cao quá đấy giá dạ, lên rất là cao không còn như giá ngày xưa mình lưỡi nữa thì uh, mình cũng có muốn nói sớ với mọi người như vậy <coughs> và mình cũng nói rõ là ở video này thì ờ, tất cả các mặt hàng mình đều sẽ lên giá so với cái giá của lô hàng trước vì lô hàng này mình để cao hơn thì mình bán cao hơn thôi đơn giản là vậy thôi còn ờ, ai chẳng thích bán rẻ bán rẻ để mọi người mua cho nhanh chứ nhưng mà bán rẻ thì uh, à, lỗ hôm nay thì uh, nói chung là cùng những con uh, máy như thế này trong lô hàng này cũng có những con máy như thế này rồi có thêm những con mới như là bật vít 12V khoan 12V Maxita có một số dòng máy khá là mới à bánh đính nữa này bánh đính này dùng à, bùa nhưng mà hơi này đây là búa này mai mai đợt này về cũng nhiều nói chung là cũng rất cảm ơn mọi người luôn ủng hộ kênh của mình và thời gian qua cũng mua hàng của mình thật là nhiều lô hàng vừa rồi mình bán nói chung là hòm hòm là còn đâu khoảng 10 phần trăm thôi à thật ra giá thì nó đã tăng lâu lắm rồi nhưng mà tại vì hàng của mình á hàng tôn từ lâu trước mình để giá được rẻ nên mình bán rẻ hơn còn bây giờ thì tôn mới về thì mình phải tăng giá thôi mọi người thông cảm hôm nay thì uh, mình sẽ không tẹt máy nhiều đâu mà đa số mình sẽ giới thiệu với máy rồi à, nói giá rồi một số phụ kiện thôi chứ còn máy thì à, một số à, dòng máy này thì mọi người cũng đã biết rồi nên mình không không không không nói nữa chỉ test một số con cơ bản con mới đâu thôi xíu nữa xíu nữa mình có để à, giá ở dưới dưới phần à, mô tả nếu như phần mô tả nó dài quá thì mọi người bấm lấy chữ đọc thêm á thì à, nó sẽ sẽ sẽ sẽ, sẽ hiện ra cho mọi người thấy hết giá ở phía dưới phần mô tả nhé để cho anh mấy bao sạc Quảng ơi để cho anh mấy bao sạc quá sao nhỏ sao to nhỏ bởi to đây mọi người thấy đây đồ đã đỏ đấy một bát sạc nhỏ nữa đây là sạc 18 đổ luôn đổ luôn đổ luôn đổ ra đấy sạc dạ, 18 này thì mình đã chuyển lên 220 rồi này đây sạc này mình đã chuyển qua thành 220 hết rồi nha mọi người đây rồi à, một số sạc tầm 10 nữa ở à, con sạc 12V của kia, dòng à, máy mới 12V 12V dòng máy mới này của Makita thì được cái là nhẹ thì kiếm pin mà giá thành thì nó cũng vừa tầm túi tiền của mọi người dễ mua đây những con ít về hàng không 06 này con này bán Việt Nam có búa này búa này búa này búa hoàn tương với khoan 16 cấp trượt con này thì đợt trước là mới nói rõ là đợt trước mình bán một triệu sáu nhưng mà bây giờ thì mình cân đổi giá lại á thì con này mình phải bán thân máy một triệu bảy mình không có bán à, thấp hơn được không bán được giá cũ mọi người thông cảm IPA 06 mình bán một triệu bảy nhá thân máy nhá đây à, để mình giới thiệu hết mấy cái quán đấy XPH 12 đợt trước mình bán thân máy một triệu rưỡi bây giờ mình bán thân máy à, một triệu sáu mình có nói rõ với mọi người hết nha tất cả tất cả máy của mình đều là máy Mỹ bị khoán rổ nhưng mà tất cả thiết bị ở bên trong thì mình đã thay thế hết rồi không có cái nào là hư hỏng gì ở trong đó nữa hết tất cả mình đã thay thế mới có bảo hành tất cả hàng mình bán ra đều bảo hành 3 tháng hết này mọi người cứ kêu chân đen chân vàng Ủa, con này không phải chân vàng á đó con này không phải chân đen á chân đen chân vàng kia cũng là Makita sản xuất hết rồi đó thuộc tập đoàn Makita hết và hàng nhái mọi người cứ yên tâm sử dụng trong đó mình còn có bảo hành bảo sai nữa <coughs> đây bộ ống này á đợt trước mình bán 4 triệu 8 nhưng mà con này bây giờ mình phải bán 5 triệu mình không có bán thấp hơn như giá cũ được đây 5 triệu này máy bị khoán dầu này con này sáng bị khoán à đây đây đây khoan này này bộ giống là 4 triệu 8 nha mọi người à bộ giống là 5 triệu nhé trả củ 4 triệu 8 con này được xếp 1 ngàn nút tớn, tất cả này do đấy mình đều đang giới thiệu máy không chỗ than hết nhá này, ba cấp chín được tắt đèn đây bật vít khoan này là khoan này con khoan mini khoan mini không chổi than một bật đớt đây này nhánh chấm hai này đây 20 cấp trượt con này đầu auto lock 13 ly đây thì con này rất là ngon mini á nói mini chẳng qua để nói là mô tả về cái à, cái gọi là nó rất là nhẹ chứ không phải là nói là nó nó yếu sức mạnh của nó cũng chẳng khác chi mấy con này cả chẳng quá nó có không có búa thôi đây nó nhẹ rất là nhẹ người ta rút gọn này phân giống này này không có búa để cho dùng theo những đặc thù công việc đỡ phải mỏi tay làm trên cao đây bàn vịt mini đây, nói mình đã nói rồi này nó bị khoan này khoan chỗ đây nhưng mà cái con này thì mình cũng đã thay rồi tất cả thiết bị ở trong đấy mình đã thay hết rồi nên mọi người cứ yên tâm mà sử dụng nha có vấn đề gì thì mình sẽ bảo hành đây còn ai muốn á, mà máy cũ mà nó phải mới đánh kén á, thì mình xin chịu mình không có máy đó con này bạn vịt không chổi than có ba cấp độ nhanh chậm với một chế độ auto khi uh, có tải nó tự động tăng tốc này có một số khách nhận hàng á, nó tại sao con này đen sáng thì tại vì mọi người không biết bật cái nút đen ở đây chứ phải đen sáng mọi người nhận giữ khoảng 2 giây thì là nó sẽ sáng đây nhấn giữ hai dây nó sẽ tắt đây đây sạc này sạc Makita đến 220 220V này á thì mình sẽ bán giày giá 700 ngàn một cục 18V nha đây con sạc 110 thì mình sẽ bán với giá 600 ngàn pin này pin mới đóng mới 4A xe này xe Trung Quốc những dung lượng với là chất lượng thì mình bảo đảm bảo hành một đổi một 700 ngàn đây những cái này mình giới thiệu quá cho mọi người rồi như những con này này khoan này bật vịt này 12V này dòng này tất cả đều dòng có chỗ than nha mọi người đây có chỗ than một hai ba chân ba chân đây những con máy như thế này á thì mình không bán rẻ thân máy mình sẽ bán theo bộ vì dòng này á thì hầu như là con ít người có pin chứ không phải là ai cũng có pin này pin 18V á, thì nhiều người có pin rồi nên mình bản thân máy để phục vụ nhu cầu một số người bổ, bổ sung thêm máy còn những con nhỏ nhẹ như thế này á 12V này thì đa số mọi người chưa có pin nên mình sẽ bán theo bộ mình sẽ ờ, thay bộ như thế này đây ở đây đây bật phích này này con à, DT03 Makita DT03 bật vít này một cục pin cục pin này mình đóng mới 4A đây cục pin mình đóng mới 4A thêm một cục sạc rính của nó nữa cục sạc rính này của nó dính của nó luôn nhưng mà vẫn đáng xa 220 không có chuyển đổi gì hết á cục sạc này vừa xài được điện 120V 110V vừa xài được 220V dính của nó là như vậy một bộ như thế này một cái máy vẫn vít 12V một cục sạc một cục pin 4A mình đóng bây giờ bán với giá là một triệu rưỡi <coughs> con cũng như thế này một con khoan một con khoan như thế này này nhanh chậm này 18 cấp trượt cấp khoan mình không biết là con này là đâu auto lock hay gì đây đầu này cũng là đầu auto lock nha mọi người bao nhiêu đi đây đầu 10 đi đầu 10 auto lock mình không phân biệt được đấy là đâu 10 hay 12 theo mình nghĩ là 10 mình cứ nói 10 đi đó đây này này mọi người nghe tiếng cạch cạch không mọi người kêu uh, có một số người kêu máy rơ máy hư thật ra đây là tiếng thắng đây thẳng á thì nó sẽ khừng cái đầu này lại thì nó sẽ nghe tiếng đó như bộ này á như thế này một máy một pin một sạc như thế này mình sẽ bán với giá một triệu tư đó mọi người thấy không một triệu tư giá mềm vừa đủ cho mọi người xài mình à, tăng giá thì cũng giảm tăng giá nhiều như con vịt thạch cao này này đây đây vịt này vịt đa năng đấy á cái đầu này là để cánh chỉnh đồ à, vào nóng à, hoặc sâu của vịt này hoặc á mọi người có thể rút nó ra đây rút cái này ra luôn rút cái này ra luôn. để đâu bàn tốn vào đây để bàn tốn hoặc để đâu bàn vịt vào đây để bàn vịt rất là ok đây con này là cũng không chở than đây những cái dòng máy mà tua 4.000 vòng trên phút này á thì nó rất là mạnh bắn tốn rất là đã đó, những con này bắn tốn rất là đã nha mọi người con bắn vịt đa năng này á bắn vịt đa năng này thì mình bán là hai triệu rưỡi thân máy pin sạc thì này mình có giới thiệu rồi con ai không nhớ á thì kéo xuống phía dưới phần à, mô tả mình còn để giá phía dưới nhá súng bắn đinh súng bắn đinh 18V này con này thì lại được sản xuất ở Japan Đây Japan mà cũng đỉnh vang vậy đâu có gì đâu chuyện bình thường à Đây, như à, những con này á thì mình bán thân máy là 3 triệu 8 thân máy 3 triệu 8 nha mọi người cắt rung cắt rung thì à, con cắt rung này rất là sướng vì nó à, gọi người ta gọi là cắt góc đa năng cắt góc đa năng có nghĩa nó cắt được mai được rồi là lúc là cắt ông đông được cắt gỗ được đủ thứ đó. nó còn có một bộ à, phụ kiện đi kèm nữa này rất là bộ phụ kiện của nó này đây riêng cái con à, máy cắt rúng này á, hồi trước mình bán thân máy là một triệu tám bây giờ mình phải bán thân máy là 2 triệu đây bộ lưỡi cắt rúng này á thì mình bán với giá là 600 à, ngàn một bộ lưỡi một bộ của nó như thế này trà nhám này cắt gỗ cắt ống đồng cắt nhôm rồi là mai đủ thứ à sủi rồi bán nguyệt đấy đây 6 cấp 9 này đây đó mọi người thấy không còn đây bây giờ mình bản thân máy 2 triệu thay vì 1 triệu 8 như ngày trước giá lên thì bắt buộc mình phải lên giá thôi mọi người thông cảm nha con bản đính bùa hơi này này bản đính bùa hơi này á thì nó bắn được đinh ép đinh ép từ uh, à, 4 à, từ 3 2 3 4 5 phân là đinh ép nó có chỉnh độ à, nông can của đinh này này đây này đó thấy không con này rất là mạnh con này cũng Japan đây cùng Japan rồi cùng địch vang <laughs> Ôi vải cả địch vàng và địch đen phân biệt chi cho mày nó cũng là tập đoàn Makita sản xuất thế này đâu phải là mày nhảy đâu đây mày bản thân mày 4 triệu 8 nha mọi người đây thân rúng đây Makita này rồi China sản xuất đó nhưng mà cũng thuộc tập đoàn Makita cho mọi người nói mà ở ờ, uh, con này là máy nhái mang guitar ủa gì chẳng nhẽ là iphone cũng sản xuất uh, trung quốc vậy cùng là nhái à đâu phải đây à con uh, máy sói này ngay trước mình bán một triệu sáu tấn máy bây giờ mình bán một triệu tám này máy bị khoan rồi này nhưng mà mình đã thay ra này máy sói một triệu tám này đây mai mai không chở than nào mai không trội than có này rất là mạnh cột của nó cột 125 này cột to này mọi người nói là 125 không thông dụng mình nghĩ là sai vì tại mọi người quen dùng rồi một tắc rồi nhưng mà ra bất kỳ cứ tiệm đồ điện hay tiệm gì á tiệm à, buôn bán à, đồ à, phụ kiện này á thì tất cả đều có kia rưỡi 125 này hết rưỡi này là thông dụng thân máy mai này á thì mình sẽ bán với giá là 2 triệu 8 đây thân may mai không đổi than mình sẽ bán với giá 2 triệu 8 nhé tất cả mọi mặt hàng hôm nay đều sẽ lên giá vì mình dấu à, hàng cũ mình bán hết rồi dấu hàng cũ thì mình lấy à, giá thấp mình bán giá thấp thật ra giá nó đã lên từ đâu rồi nhưng mà con cái dấu hàng cũ á nên là mình cũng không có giảm lên giá để bán cho mọi người cho hết bây giờ dấu hàng mới về thì cái giá nó cao quá thì bắt buộc mình phải lên giá thôi mọi người thông cảm đây con kiếm cưa kiếm đời à, cũ Makita có chỗ than 18V đầu thả mở nhánh nha mình nói là đời cũ chứ không phải là máy nó cũ hơn những máy khác thôi nha mọi người đời cũ thôi thì con này á, trước đây mình bán 1 triệu 2 bây giờ mình sẽ bán với giá 1 triệu tư đây mọi người phân biệt kia à, tái này này là máy cũ máy đời cũ chứ không phải máy cũ đâu đây con này trước đây mình bán 1 triệu 8 bây giờ mình bán 2 triệu 1 dạ. thân máy cưa kiếm có chỗ than đời mới cái tay cầm nó dài hơn này à, cái đầu nó dài hơn cái này đầu dài hơn có nghĩa cái tay biến nó sẽ dài hơn tay biến nó dài hơn á thì nó sẽ đâm hơn êm và mạnh hơn mới bản thân mày hai triệu một dạ đây ở à, đây một trong số những con máy một loại máy rất là chạy ở bên mình là máy cưa máy cưa này máy cưa không máy cưa này là 18V có chổi than nha mọi người đây máy cũng bị khóa lỗ này nhưng mà mình đã để à, mình đã là sao ta đã sai thì bị rồi à, nói đi nói lại hoài à <laughs> này rồi một sáu đây con này có rưỡi á thì mình sẽ bán với giá là giá cũ của mình bán một triệu sáu còn giá mới của mình sẽ bán với giá là bao nhiêu thì vừa thôi con này mình cũng sẽ tăng con này mình sẽ chỉ tăng 100 ngàn thôi không, không được mới phải tăng con này 200 ngàn mới được mới đủ vốn của mình này mới có rồi để con có sức để mà mua hai đây <coughs> bây giờ cửa gỗ này đúng không cửa gỗ này thì mình sẽ bán với giá là một triệu tám có rưỡi nhá mình bán một triệu tám con cưa gỗ 18V à, có chỗ than này và không có rưỡi mình sẽ bán một triệu sáu một triệu sáu nhá đây cầu vong cửa vong trước đây thì mình bán 4 triệu 2 bây giờ mình sẽ bán với giá 4 triệu rưỡi đây cửa vong này chuyến cửa sắt sắt hộp sắt ống rất là đạt những cái con cưa 18V mà à mình những con cưa 36V này này 36V mà dùng hai pin hai pin 18V á những con có chổi than á thì trước đây mình bán 3 triệu rưỡi bây giờ mình sẽ bán về giá 4 triệu này tất cả cái này đều có rưỡi cả nhé còn những con cưa không trổi than này cứ không trổi than này 36V dung 218V thì à, những con này á, trước đây mình bán 5 triệu bây giờ mình bán 5 triệu tư 5 triệu tư nha thế chưa nhỉ à, đây hồi này cũng có nói qua con vịt đa năng này rồi đúng không vịt đa năng này thì hỗ trợ mới bán 2 triệu 2 bây giờ mình sẽ à, tăng giá bán 2 triệu rưỡi đây vịt đa năng đa số thì à, không có tem hết nha mọi người con có tem thì cũng bị rách hết rồi đây. À, đây phụ kiện phụ kiện thì mình có đầy đủ hết rút IV rút IV thì mình bán là 220 cái này dùng được luôn cho cả máy con vịt này cái đầu ở đâu dục giác này bộ mũi khoan 13 mũi này thì mình bán giờ giá 120 ngàn 13 mũi mũi này thì theo mình nghĩ là mũi này mũi khoan gỗ vì cái phôi nó khá là rộng cái này là mũi khoan gỗ á rồi cơ kiếm <coughs> đấy 10 rưỡi nha đây bộ người này D2 D2 D2 bộ này thì mình sẽ bán với giá 200 ngàn bộ rưỡi cắt rúng này này mình sẽ bán 600 phụ kiện thì giá hàng đổi phụ kiện thì mình nhập vào thì à, giá nó ổn định thì mình không có đổi giá phụ kiện đây bộ gắn uh, à, bộ cơ xích gắn cho máy mai 128 này á thì mình bán 300 đây đầu chuyển từ bùa ông qua vịt chục rồi là mũi khoan tháp đâu tùm lum mà mấy cái đó thì mọi người chắc không biết giá rồi mình sẽ để thêm giá ở phía dưới coi thì dưới phần comment này à, dưới phần à, nhìn dài đây một khoan tháp 4 tới à, 20 với sáu chục vịt chuẩn có bô ông bản 40 còn à, vịt chuẩn có khoan mới bảo một trăm đây hôm nay thì à, mình sẽ test con súng à, bắn đinh với là mấy con 12V à, này cho mọi người xem nha test để cho mọi người xem là con này nó bật tốn như thế nào sắt này sắt hai ly hai ly thì à, mọi người thường thường bắn tốn thì một tỷ tám một tỷ tứ có đây này đây đó rất là ngọt đó rất là ngọt con này búa rất là êm mọi người bàn tôn là vô tư không có vấn đề gì hết á bàn tôn hay dùng à, gỗ mộc cũng được bình thường đây con này không vấn đề gì hết con này một từ chọn rất là sản xuất này rất là ngon <coughs> khoan khóa này thì à, bây giờ mình sẽ test thử gỗ cho mới xem thôi khoan thì à, tốt nhất là nên test gỗ để thử siết của nó này đây đầu áo tua ra nha mọi người rồi đây mình cũng sẽ test với con vịt 8 phân rất là nhẹ nha. đây tẻ thực triệt như thế này á thì mọi người biết đầu mạnh của nó rồi mình không cần phải ờ, thiệt phải tẻ nhiều rồi con này con bạn vịt đa năng này, con này mới ngon này thấy không vòng tua 4 ngàn nó bắn vịt ra kia ra kìa để mình sẽ thử bắn tố cho mọi người xem bắn vịt rất là nhanh ban tốn về nó này đây bắn tốn với con này thì rất là đơn giản <clears throat> chỉ việc để vào như thế này thái cái đầu bắn tốn vào rồi rất là nhanh đó đấy những con này bắn tốn rất là đà phạt một rồi chưa kể đó mọi người dùng mà vịt mà vịt mộc á dùng con này cũng sướng nữa đây mọi người dùng vịt mộc dùng con này thì cực kỳ là đà hơn này để như thế này rồi đây có chế độ này bấm con không chạy mọi người chỉ việc để như thế này và nhấn xuống thôi à giữ co bấm giữ co nha giữ co để như thế này nhấn xuống nó chạy rất là sướng này tốc độ bắn vịt của mấy này đẩy nó xuống đẩy nó xuống mọi người đã bao giờ thấy bàn vịt mà đã như thế này chưa chỉ việc nhấn nó xuống nhấn nó xuống thôi rồi cảm ơn mọi người theo dõi video của mình chào mọi người quay lại kênh máy con cụ của mình à, hôm nay á thì à, mình mới về là một lô hàng mới như à, một số anh em ở trong à, ngành tôi cũng biết hàng này nó cũng về liên tục à nhưng mà bữa nay á thì nó thật là giá nó lên cao quá đấy giá lên rất là cao không còn như giá ngày xưa mình lưỡi nữa thì à, mình cũng có muốn nói sớ với mọi người như vậy <coughs> và mình cũng nói rõ là ở video này thì tất cả các mặt hàng mình đều sẽ đánh giá so với cái giá của lô hàng trước vì lô hàng này mình để cao hơn thì mình bán cao hơn thôi đơn giản là vậy thôi còn à, ai chẳng thích bán rẻ bán rẻ để mọi người mua cho nhanh chứ nhưng mà bán rẻ thì à, lỗ hôm nay thì à, là chúng là cùng những con à, máy như thế này trong lô hàng này cũng có những con máy như thế này rồi có thêm những con mới như là bạch vít 12V khoan 12V Makita có một số dòng máy khá là mới à bạch đính này này bạch đính này dùng à, bùa nhưng mà hơi này đây là búa này mai mai đợt này về cũng nhiều nói chung là cũng rất cảm ơn mọi người luôn ủng hộ kênh của mình và thời gian qua cũng mua hàng của mình thật là nhiều lô hàng vừa rồi mình bán nói chung là hòm hòm là còn đấu khoảng 10 phần trăm thôi à thật ra giá thì nó đã tăng lâu lắm rồi nhưng mà tại vì hàng của mình á hàng tôn từ lâu trước mình để giá được rẻ nên mình bán rẻ hơn còn bây giờ thì lô mới về thì mình phải tăng giá thôi mọi người thông cảm hôm nay thì à, mình sẽ không test máy nhiều đâu mà đa số mình sẽ giới thiệu với máy rồi à, nói giá rồi một số phụ kiện thôi chứ còn máy thì à, một số à, dòng máy này thì mọi người cũng đã biết rồi nên mình không không không không nói nữa chỉ test một số con cơ bản con mới đâu thôi xíu nữa xíu nữa mình có để à, giá ở dưới dưới phần mô tả nếu như phần mô tả nó dài quá thì mọi người bấm lấy chữ đọc thêm á thì uh, nó sẽ sẽ sẽ sẽ, sẽ uh, hiện ra cho mọi người thấy hết giá ở phía dưới à, phần mô tả nhé để cho anh uh, mấy bao sạc Quảng ơi để cho anh mấy bao sạc quá Sao nhỏ sao to Nhỏ với to Đây mọi người thấy đây Đồ đã đỏ đấy một bao sạc nhỏ nữa cái sạc to nhỉ đây là sạc 18 đổ luôn đổ luôn đổ luôn đổ ra đi sạc 18 này thì mình sẽ chuyển lên 220 đây này đây sạc này mình đã chuyển qua thành 220 hết rồi nha mọi người đây rồi à, một số sạc tầm 10 nữa ở ờ, con sạc 12V của kia dòng máy ờ, mới 12V 12V dòng máy mới này của Makita thì được cái là gòn nhẹ tiết kiệm pin mà giá thành thì nó cũng ờ, vừa tầm túi tiền của mọi người dễ mua đây nếu con x về hàng 06 này con này bán Việt Nam có búa này búa này búa này búa hoàn tương với khoan 16 cấp trượt con này thì đợt trước là mới nói rõ là đợt trước mình bán một triệu sáu nhưng mà bây giờ thì mình cân đổi trả lại á thì con này mình phải bán thân máy một triệu bảy mình không có bán à, thấp hơn được không bán được giá cũ mọi người thông cảm không sáu mình bán một triệu bảy nhé thân máy nhé đây à, để mình giới thiệu hết mấy cái khoán đấy XPH12 Đợt trước mình bán thân máy 1 triệu rưỡi Bây giờ mình bán thân máy uh, à, 1 triệu 6 Mình có nói rõ với mọi người hết nha Tất cả Tất cả máy của mình đều là máy Mỹ Bị khoán rộng Nhưng mà tất cả thiết bị ở bên trong thì mình đã thay thế hết rồi Không có cái nào là hư hỏng gì ở trong đó nữa hết Tất cả mình đã thay thế mới có bảo hành Tất cả hàng mình bán ra đều bảo hành 3 tháng hết này mọi người cứ kêu chân đen chân vàng Ủa, con này không phải chân vàng á đó con này không phải chân đen á chân đen chân vàng chi cũng là Makita sản xuất hết rồi đó thuộc tập đoàn Makita hết và hàng nhái mọi người cứ yên tâm sử dụng trong đó mình còn có bảo hành bảo sai nữa <coughs> đây bộ giống này á đợt trưởng mình bán 4 triệu 8 nhưng mà con này bây giờ mình phải bán 5 triệu mình không có bán à, thấp hơn như giá cũ được đây 5 triệu này phải bị khóa đủ này có này sáng bị khóa à đây đây đây khóa này này bộ ông là 4 triệu 8 nha mọi người à bộ ông là 5 triệu nhé trả củ 4 triệu 8 còn này được xếp 1 ngàn nút tới tất cả này giờ đấy mình đều đang giới thiệu máy không chỗ than hết nhá này ba cấp chín lực tắt đây đây bật vít khoan này là bị khoan này con khoan mini khoan mini không chổi than bật đứt đây này nhánh chấm một hai này đây 20 cấp trượt con này đầu auto lock 13 ly đây. những con này rất là ngon mini á nói mini chẳng qua để nói là mô tả về cái à, cái gọi là nó rất là nhẹ chứ không phải là nói là nó nó yếu sức mạnh của nó cũng chẳng khác gì mấy con này cả chẳng qua nó có không có búa thôi đây nó nhẹ rất là nhẹ người ta rút gọn này phân nhóm này này không có búa để cho dùng theo những đặc thù công việc đỡ phải mỏi tay làm trên cao đây bàn vịt mini đây nói mình đã nói rồi này nó bị khoan này khoan chỗ đây nhưng mà cái con này thì mình cũng đã thay rồi tất cả thiết bị ở trong đấy mình đã thay hết rồi nên mọi người cứ yên tâm mà sử dụng nha có vấn đề gì thì mình sẽ bảo hành đây còn ai muốn á, mà máy cụ mà nó phải mới đánh kén á, thì mình xin chịu mình không có máy đó con này bạn vịt không chở than có ba cấp độ nhanh chậm với một chế độ auto khi uh, có tải nó tự động tăng tốc này có một số khách nhấn hàng á, nó tại sao á, còn lại đèn ánh sáng thì tại vì mọi người không biết bật cái nút đèn ở đây chứ phải đèn ánh sáng mọi người nhận giữ khoảng 2 giây thì là nó sẽ sáng đèn nhận giữ 2 giây nó sẽ tắt đèn đây sạc này sạc makita guitar lên 220 220V này á thì mình sẽ bán giá giá 700 ngàn một cục 18V nha đây con sạc 110 thì mình sẽ bán với cả 600 ngàn Pin này Pin mình đóng mới 4A Xe này xe Trung Quốc Nhưng dung lượng với là chất lượng thì mình bảo đảm Bảo hành 1 đồ 1 700 ngàn Đây những cái này mình giới thiệu quá cho mọi người rồi Như những con này này khóa này Bật vịt này 12V này Dòng này tất cả đều dòng có chỗ than nha mọi người Đây có chỗ than một hai ba chân ba chân đây những con máy như thế này á thì mình không bán rẻ thân máy mình sẽ bán theo bộ vì dòng này á thì hầu như là con ít người có pin chứ không phải là ai cũng có pin này pin 18V á, thì nhiều người có pin rồi nên mình bán thân máy để phục vụ nhu cầu một số người bổ, bổ sung thêm máy còn những con nhỏ nhẹ như thế này á 12V này thì đa số mọi người chưa có pin nên mình sẽ bán theo bộ mình sẽ ờ, theo bộ như thế này đây ở đây đây bật phích này này con ờ, DT03 Makita DT03 bật vịt này một cục pin cục pin này mình đóng mới 4A đây cục pin mình đóng mới 4A thêm một cục sạc rính của nó nữa cục sạc rính này của nó dính của nó luôn nhưng mà vẫn đáng xa 220 không có chuyển đổi gì hết á cục sạc này vừa sai được điện 120V 110V vừa xài được 220V chính của nó là như vậy một bộ như thế này một cái máy vần vít 12V một cục sạc một cục pin 4A mình đóng bây sẽ bán với giá là một triệu rưỡi <coughs> con cũng như thế này một con khoan một con khoan như thế này này nhanh chậm này 18 cấp trượt cấp khoan mình không biết là con này là đâu auto lock hay gì đây đầu này cũng là đầu auto lock nha mọi người bao nhiêu đi đây đầu 10 ly đầu 10 auto lock mình không phân biệt được đấy là đâu 10 hay 12 theo mình nghĩ là 10 mình cứ nói 10 đi đó đây này này mọi người nghe tiếng cạch cạch không mọi người kêu uh, có một số người kêu máy rơ máy hư thật ra đây là tiếng thắng đây thẳng á thì nó sẽ khừng cái đầu này lại thì nó sẽ nghe tiếng đó như bộ này á như thế này một máy một pin một sạc như thế này mình sẽ bán với giá một triệu tư đó mọi người thấy không một triệu tư giá mềm vừa đủ cho mọi người xài mình ờ, tăng giá thì cũng giảm tăng giá nhiều như con vịt thạch cao này này đây đây vịt này vịt đa năng đấy á cái đầu này là để cánh chỉnh đồ ờ, vào nóng ờ, hoặc sâu của vịt này hoặc á mọi người có thể rút nó ra đây rút cái này ra luôn rút cái này ra luôn. để đâu ăn tốn vào đây để bắn tốn hoặc để đâu ăn vịt vào đây để bắn vịt rất là ok đây con này là cũng không trở than đây những cái dòng máy mà tua 4.000 vòng trên phút này á thì nó rất là mạnh bắn tốn rất là đã đó, những con này bắn tốn rất là đã nha mọi người con à, bắn vịt đa năng này á bắn vịt đa năng này thì mình bán là hai triệu rưỡi thân máy pin sạc thì này mình có giới thiệu rồi con ai không nhớ á thì kéo xuống phía dưới phần à, mô tả mình có để giá phía dưới nhá súng bắn đinh súng bắn đinh 18V này con này thì lại được sản xuất ở Japan Đây, Japan mà cũng đỉnh vang vậy đâu có gì đâu chuyện bình thường à đây như à, những con này á thì mình bán thân máy là 3 triệu 8 thân máy 3 triệu 8 nha mọi người cắt rung cắt rung thì à, con cắt rung này rất là sướng vì nó à, gọi người ta gọi là cắt góc đa năng cắt góc đa năng có nghĩa nó cắt được mai được rồi là lúc à, cắt ông đông được cắt gỗ được đủ thứ nó còn có một bộ phụ kiện đi kèm rồi này với cả bộ hộp kiềng của nó này này riêng cái con à, máy cắt rúng này á, hồi trước mình bán thân máy là một triệu tám bây giờ mình phải bán thân máy là hai triệu đây bộ lưỡi cắt rúng này á thì mình bán với giá là 600 à, ngàn một bộ lưỡi một bộ của nó như thế này trà nhám này cắt gỗ cắt ống đồng cắt nhôm rồi là mai đủ thứ à sùi rồi bán nguyệt đây đây 6 cấp 9 này đây đó mọi người thấy không còn đây bây giờ mình bản thân máy 2 triệu thay vì 1 triệu 8 như ngày trước giá lên thì bắt buộc mình phải lên giá thôi mọi người thông cảm nha con bản đính bùa hơi này này bản đính bùa hơi này á thì nó bắn được đinh ép đinh ép từ uh, à, 4 à, từ 3 2 3 4 5 phân là đinh ép nó có chỉnh độ à, nông can của đinh này này đây này đó thấy không con này rất là mạnh con này cùng Japan đây cùng Japan rồi cùng địch vang <laughs> Ôi vải cả địch vang và địch đen phân biệt chi cho mày nó cũng là tập đoàn Makita sản xuất thiệt à đâu phải là mày nhảy đâu đây mấy bản thân mày 4 triệu 8 nha mọi người đây thân rúng đây Makita này rồi China sản xuất đó nhưng mà cũng thuộc tập đoàn Makita cho mọi người nói mà ở ờ, uh, con này là máy nhái Makita Ủa gì chẳng nhẽ là iPhone cũng sản xuất uh, Trung Quốc vậy cùng là nhái à đâu phải đây à con ờ, máy sói này ngay trước mình bán 1 triệu 6 tấn máy bây giờ mình bán 1 triệu 8 này máy bị khoán ở này nhưng mà mình đã thay ra này máy sói 1 triệu 8 này đây mai mai không chở than nào mai không trổi than con này rất là mạnh cột của nó cột 125 này cột to này mọi người nói là 125 không thông dụng mình nghĩ là sai vì tại mọi người quen dùng rồi một tắc rồi nhưng mà ra bất kỳ cứ tiệm đồ điện hay tiệm gì á tiệm à, buôn bán à, đồ à, phụ kiện này á thì tất cả đều có kia rưỡi 125 này hết gửi này là thông dụng thân máy mai này á thì mình sẽ bán với giá là 2 triệu 8 đây thân may mai không đổi tan mình sẽ bán với giá 2 triệu 8 nhé tất cả mọi mặt hàng hôm nay đều sẽ dưới giá vì mình dấu à, hàng cũ mình bán hết rồi dấu hàng cũ thì mình lấy à, giá thấp mình bán giá thấp thật ra giá nó đã lên từ lâu rồi nhưng mà con cái dấu hàng cũ á nên là mình cũng không có giảm lên giá để bán cho mọi người cho hết bây giờ dấu hàng mới về thì cái giá nó cao quá thì bắt buộc mình phải lên giá thôi mọi người thông cảm đây con kiếm cước kiếm đời à, cũ Makita có chỗ than 18V đầu thả mở nhánh nha mới nói là đời cũ chứ không phải là máy nó cũ hơn những máy khác thôi nhưng mà người đời cũ thôi thì có này trước đây mình bán một triệu hai bây giờ mình sẽ bán với giá một triệu tư đây mọi người phân biệt cái à, tái này này là máy cũ máy đời cũ chứ không phải máy cũ đâu đây con này trước đây mình bán một triệu tám bây giờ mình bán 2 triệu 1 dạ. thân máy cưa kiếm có chỗ than đời mới cái tay cầm nó dài hơn này à, cái đầu nó dài hơn cái này đầu dài hơn có nghĩa cái tay biến nó sẽ dài hơn tay biến nó dài hơn á thì nó sẽ đâm hơn êm và mạnh hơn mới bản thân máy hai triệu một dạ đây ở à đây một trong số những con máy một loại máy rất là chạy ở bên mình là máy cưa máy cưa này máy cưa không máy cưa này là 18V có chổi than nha mọi người đây máy cũng bị khoan rượu này nhưng mà mình đã để à, mình đã là sao ta đã sai thiết bị rồi à, nói đi nói lại hoài à <laughs> này rồi 168 này. con này có rưỡi á thì mình sẽ bán với giá là giá cũ của mình bán 1 triệu 6 con giá mới của mình sẽ bán với giá là bao nhiêu thì vừa thôi con này mình cũng sẽ tăng con này mình sẽ chỉ tăng 100 ngàn thôi không, không được mới phải tăng con này 200 ngàn mới được mới đủ vốn của mình này mới có rơi để con có sức để mà mua hai đây <coughs> bây giờ cửa gỗ này đúng không cửa gỗ này thì mình sẽ bán với giá là một triệu tám có rưỡi nhá mình bán một triệu tám con cửa gỗ 18V à, có chỗ than này và không có rưỡi mình sẽ bán một triệu sáu một triệu sáu nhá đây cầu vong cầu vong trước đây thì mình bán 4 triệu 2 bây giờ mình sẽ bán với giá 4 triệu rưỡi đây cửa vong này chuyến cửa sắt sắt hộp sắt ống rất là đạt những cái con cưa 18V mà à mình những con cưa 36V này này 36V mà dùng hai pin hai pin 18V á những con có chổi than á thì trước đây mình bán 3 triệu rưỡi bây giờ mình sẽ bán về giá 4 triệu này tất cả cái này đều có rồi cả nhé còn những con cưa không trổi than này cứ không trổi than này 36V dung 2 pin 18V thì à, những con này á, trước đây mình bán 5 triệu bây giờ mình bán 5 triệu tư 5 triệu tư nha thế chứ nhỉ à, đây hồi này cũng có nói qua con vịt đa năng này rồi đúng không vịt đa năng này thì hỗ trợ mình bán 2 triệu 2 bây giờ mình sẽ à, tăng giá bán 2 triệu rưỡi đây vịt đa năng đa số thì không có tem hết nha mọi người con có tem thì cũng bị rách hết rồi đây. À, đây phụ kiện phụ kiện thì mình có đầy đủ hết chuột IV chuột IV thì mình bán là 220 cái này dùng được lớn cho cả máy bàn vịt này cái đầu ở đâu dục giác này bộ mũi khoan 13 mũi này thì mình bán giờ giá 120 ngàn 13 mũi mũi này thì theo mình nghĩ là mũi này mũi khoan gỗ vì cái phôi nó khá là rộng cái này là mũi khoan gỗ á rồi cơ kiếm <coughs> đấy 10 rưỡi nha đây bộ người này D2 D2 D2 bộ này thì mình sẽ bán với giá 200 ngàn bộ rửa cắt rúng này này mình sẽ bán 600 phụ kiện thì giá không đổi phụ kiện thì mình nhập vào thì à, giá nó ổn định thì mình không có đổi giá phụ kiện đây bộ gắn à, bộ cơ xích gắn cho máy mai 128 này á thì mình bán 300 đây đầu chuyển từ bộ ông qua vịt chục rồi là mũi khoan tháp đồ tùm lum mà mấy cái đó thì mọi người chắc không biết giá rồi mình sẽ để thêm giá ở phía dưới con phía dưới phần comment này à, dưới phần uh, à, dài đây một khoan tháp 4 tới uh, 20 mình bán chục vị chuyển có bô đông bán chục còn uh, vịt chuẩn có khoan mình bán trăm đây hôm nay thì uh, mình sẽ test con à, súng bắn đinh với là mấy con 12V à, này cho mọi người xem nha để để cho mọi người xem là con này nó bật cồn như thế nào sắt này sắt hai ly hai ly thì uh, mọi người thường thường bắn tốn thì một tỷ tám một tỷ tư có đây này đây đó rất là ngon đó rất là ngọt con này búa đó là em mọi người bàn tôn là vô tư không à, có vấn đề gì hết á bằng tôn hay dùng gỗ mộc cũng được bình thường đây con này không vấn đề gì hết con này một từ tròn rất là sáng suốt này rất là ngon <coughs> khoan khoan này thì à, bây giờ mình sẽ test thử gỗ cho mọi người xem nữa khoan thì à, tốt nhất là nên test gỗ để thử siết của nó này đây đầu áo tua ra nha mọi người rồi đây mình cũng sẽ test với con vịt 8 phân rất là nhẹ nha. đây tẻ thực xiết như thế này á thì mọi người biết đầu mạnh của nó rồi mình không cần ờ, phải thiệt phải tẻ nhiều rồi con này các bạn phải đa năng này con này mình ngon này thấy không vòng tố 4 ngàn nó bắn vịt ra kia ra kìa à? để mình sẽ thử bắn tố cho mọi người xem bắn vịt rất là nhanh ban tốn này nó này đây bắn tốn phải có này thì rất là đơn giản <clears throat> chỉ việc để vào như thế này thái cái đầu bắn tốn vào rồi rất là nhanh đó đấy những con này bắn tốn rất là đà phạt một rồi chưa kể đó mọi người dùng mà vịt mà vịt mộc á dùng con này cũng sướng nữa đây mọi người dùng vịt mộc dùng con này thì cực kỳ ra đà hơn này để như thế này rồi đây có chế độ này bấm con không chạy mọi người chỉ việc để như thế này và nhấn xuống thôi à giữ co bấm giữ co nhá giữ co để như thế này nhấn xuống nó chạy rất là sướng này tốc độ bắn vịt của mình này đẩy nó xuống đẩy nó xuống mọi người đã bao giờ thấy bàn vịt mà đã như thế này chưa chỉ việc nhấn nó xuống nhấn nó xuống thôi rồi cảm ơn mọi người theo dõi video của mình phụ kiện bên mình á sẽ gồm những thứ như thế này này đây đây là cơ xích lửa cơ xích gắn cho cho cho cho cho máy à, mai cái này á gắn cho máy 110 hoặc gãy cho máy 125